Các em thân mến, không chỉ dừng lại ở việc là chỉ có đơn chất phản ứng với axit hay là đơn chất kim loại phản ứng với oxy mà đôi khi hợp chất của chúng ta cũng là một vấn đề mà à, các em cũng cảm thấy là rất là khó khăn khi mà à, giải các bài toán liên quan đến tính oxy hóa khử bởi vì ở trong nó sẽ chứa đựng một cái bẫy mà cái bẫy này nếu như chúng ta mà không chắc chắn hay là chúng ta học không kỹ thì đôi khi nó sẽ là cái cái điểm trừ của chúng ta rất là không đáng đúng không nào? Vậy thì ngay sau đây chúng ta sẽ thông qua hai ví dụ cùng thầy Duy và tôi Lê Hai e-learning, chúng ta sẽ quan sát xem đó là cái bẫy gì các em nhé. Đó là phản ứng của oxit kim loại có hóa trị cao nhất tác dụng với axit. Ví dụ số 1 trong phản ứng oxy hóa khử thì quan trọng nhất là chúng ta phải tìm được ra là à có một thằng là có số oxy hóa chưa cao và nó tăng lên và có một thằng có số oxy hóa muốn giảm xuống đúng không nhỉ? Vậy thì trong cái bài toán này chúng ta thử nhìn nhé. Thứ nhất là axit sulfuric đặc là một cái đại diện của một cái chất mang tính oxy hóa rất là mạnh. Và khi axit sulfuric đặc nó phản ứng thì cái phần tử lưu huỳnh dương 6 là nguyên tử trung tâm ở trong axit này sẽ giảm số oxy hóa từ dương 6 xuống các sản phẩm khử khác nhỏ hơn dương 6 Đa phần chúng ta sẽ gặp ở đây là SO2 hay là lưu huỳnh hay là H2S với số siêu hóa là trừ 2. Được chưa nhỉ? Tuy nhiên, để cho nó có thể giảm xuống được số sinh hóa thì chắc chắn phải có một thằng tăng số sinh hóa. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy thử xem trong cái bài tập và ví dụ 1 này, thằng nào sẽ là thằng tăng số sinh hóa. À, nhôm đúng không nhỉ? Nhôm đúng không? Các bạn bảo là nhôm, bây giờ là sẽ phân tích thử nhá. Nhôm ở trong hợp chất Al2O3 là nhôm có số chi hóa dương 3 là cao nhất rồi mà nó đã là cao nhất rồi thì nó không thể nào tăng được số chi hóa đúng không nhỉ? Và tương tự với trường hợp của magie cũng thế. Magie và nhôm nếu nói về kim loại là số suy hóa không thì có thể tăng nhưng nếu ở trong hợp chất thì đây là hai cái nguyên tố mà số suy hóa đã là cao nhất rồi và đồng nghĩa với việc là nó không thể cao được hơn được nữa, không tăng số suy hóa hơn được nữa. Vậy nếu không tăng được số oxy hóa nữa thì lưu hình cũng đừng bao giờ mà giảm được số oxy hóa được chưa Vậy nói chung thì đây nó sẽ là một cái bài toán mà uh, yêu cầu chúng ta là phải làm gì nhỉ? À đúng rồi, là phải à, rất là tỉnh táo ở cái việc là viết phương trình Bởi vì nếu như bây giờ chúng ta mà tự nhiên đưa ra là lưu hình dương 6 một cái Chuyển thành lưu hình dương 4 là sai ngay Được chưa nhỉ? Vậy thì cái bài này chúng ta sẽ cần phải chú ý nhá là Đầu tiên là chúng ta sẽ xử lý dữ kiện tỷ lệ này Số mol của Al2O3 chia số mol của MgO bằng 5 chia 4 bằng 5A mà chia cho 4A. 5A chia 4A, được chưa? 5A